Mừng ngày khai trương cửa hàng gạo sạch 58, chúng mình xin được tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt mua 10 cân tặng 1 cân áp dụng từ ngày mùng 7 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào. Mua nhiều gạo được qua nhiều lại còn được miễn phí giao hàng. Chương trình áp dụng cho tất cả các loại gạo tại cửa hàng, áp dụng cho cả 3 hình thức mua hàng, online, trực tiếp và offline. Áp dụng duy nhất tại khu vực Hà Nội.